Xin chào Việt Nam Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript số 06 Tái định nghĩa và đổ bóng hay còn gọi là Redeclaration và Shadowing Vậy Tái định nghĩa và đổ bóng là gì? Tái định nghĩa hay Redeclaration và đổ bóng Shadowing thì đều là việc khai báo lại cùng một biến Vậy sự khác nhau của chúng là gì? Sự khác nhau của chúng là ở tái định nghĩa reduction thì là việc khai báo biến nhiều lần trong cùng một hàm và biến chỉ nhận giá trị cuối cùng được khai báo. Còn đổ bóng hay shadowing là việc khai báo định nghĩa biến nhiều lần trong và ngoài hàm. Biến sẽ nhận nhiều giá trị khác nhau. Như vậy là đã hết phần lý thuyết. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành tôi sẽ mở Visual Studio Code lên new file chúng ta sẽ lưu lại dưới dạng à, một file đuôi.ts ta tên là bài 6 chúng ta sẽ lựa chọn là no extension và tự thêm đuôi cho nó nhanh đỡ phải tìm đuôi à, chấm typescript xem lại rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào code tôi sẽ khởi tạo một hàm dùng từ khóa function hàm này nên là f không có tham số truyền vào và kiểu trả về là void không trả về gì cả ở trong hàm thì tôi sẽ khai báo hai biến bằng từ khóa va à tôi sẽ khai báo một biến nhưng sẽ khai báo hai lần bằng từ khóa va và a và tiếp tục lại và a không có lỗi gì cả TypeScript cho chúng ta định nghĩa hai lần biến khởi tạo hai lần biến tôi sẽ truyền giá trị vào cho hai biến này lần đầu sẽ là một lần thứ hai sẽ là hai và sau đấy sẽ in ra ngoài màn hình các bạn hãy thử đoán xem là biến sẽ in ra màn hình là một hay là hai các bạn hãy ờ, để lại dự đoán của mình ở phần comment bên dưới nhé và sẽ cùng theo dõi xem dự đoán của mình có đúng hay không tiếp đến tôi sẽ gọi hàm ép rồi như vậy là phần cốt đã xong tôi sẽ chạy trình biên dịch và chạy thử chương trình tsc bài 6 chấm tiếp đến tôi sẽ dùng lệnh nốt bài 6.gf để chạy chương trình là một hay là hai đây sẽ là hai nó sẽ in ra giá trị cuối cùng của biến được khởi tạo và rồi nếu tôi uh, không sử dụng từ khóa va mà từ khóa led thì sẽ như thế nào từ khóa led chặt chẽ hơn vì vậy từ khóa led sẽ không cho chúng ta định nghĩa hai lần trở lên sẽ bị lỗi ngay đây các bạn có thể thấy là chưa cần chuyển về hai cái led là đã lỗi rồi một va một led mà là đã lỗi rồi chúng ta sẽ thử biên dịch xem là lỗi gì đây các bạn có thể thấy là lỗi ngay không thể khai báo biến hai lần trong cùng một khối lệnh cùng một phạm vi tôi sẽ chuyển lại biến này về va và chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật xa đôi hay đổ bóng tôi sẽ khai báo biến va một lần nữa ở trước hàm function và giá trị của biến A tôi sẽ để là không tiếp đến thì tôi sẽ comment biến A này lại để chúng ta có thể tiện theo dõi các bạn hãy thử đoán xem lần này sẽ là 021 và cùng để lại comment ở phần bên dưới chúng ta lại tiếp tục biên dịch và chạy là số bao nhiêu đây là số 1 ta sweep sẽ gọi biến ở trong hàm vì ta đang uh, ở trong hàm như vậy là đã hết bài này hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo xin chào